Kính chào các bạn Nội dung hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách tạo dữ liệu kế toán đối với công ty cổ phần xây dựng Tam Thành Đây là thông tin công ty Căn cứ vào thông tin này thì các bạn sẽ tạo một dữ liệu kế toán mới Mục đích của việc tạo dữ liệu kế toán trên phần mềm MISA là để chúng ta hạch toán các chứng từ lên cái dữ liệu data đó trong trường hợp những năm trước các bạn sử dụng phần mềm khác để chúng ta khai báo hạch toán báo cáo thuế đối với công ty Tam Thành, nhưng năm 2021 chúng ta sử dụng phần mềm kế toán Misa để khai báo thì lúc đó chúng ta phải tạo dữ liệu kế toán mới. Các bạn à, mở phần mềm kế toán Misa ra. Các bạn click vào tạo dữ liệu kế toán, nhấn tiếp theo. Mã số thuế các bạn điền mã số thuế của công ty vào. 0102 697196 Chúng ta click vào lấy thông tin Tên giao dịch các bạn có thể viết tắt 123 Ở đây là công ty về xây dựng xây lắp Nhưng chúng ta cứ tích hết vào thương mại dịch vụ sản xuất xây lắp Biết đâu trong quá trình chúng ta hoạt động lại phát sinh thêm ở ờ, các cái lĩnh vực khác Do đó các bạn cứ tích hết vào Các bạn nhấn tiếp theo Năm bắt đầu năm tài chính ở đây theo thông tin của công ty ngày bắt đầu hạch toán là mùng 1 tháng 1 năm 2021. Còn nếu như mà các bạn làm lại dữ liệu kế toán của các năm trước thì chúng ta làm lại của năm nào thì à, các bạn để là ngày bắt đầu hạch toán của năm đó. Ví dụ như các bạn muốn làm lại báo cáo của năm 18 thì cái ngày bắt đầu năm tài chính và ngày bắt đầu hạch toán trên phần mềm là mùng 1 tháng 1 năm 18. Còn nếu như các bạn làm cho năm 21 thì năm bắt đầu năm tài chính là năm 21 và ngày bắt đầu trên phần mềm là năm 21. Còn nếu các bạn làm năm 23, 24 thì chúng ta cũng tương tự chọn đúng cái năm mà các bạn cần hạch toán lên phần mềm. Nếu như mà các bạn chọn sai năm bắt đầu và ngày bắt đầu hạch toán trên phần mềm thì sau này trong quá trình các bạn hạch toán chứng từ trong kỳ, phần mềm sẽ không cho các bạn hạch toán. Ở đây theo như dữ liệu thì à, tôi điền là năm 2021 và ngày bắt đầu là mùng 1 tháng 1 năm 2021. Tên dữ liệu là chúng ta ghi viết liền không dấu và viết hoa. Ví dụ ở đây là Tam Thành 2021 thì tôi ghi là Tam Thành 2021. Nhấn tiếp theo. Thông tư hạch toán là thông tư 133, tôi tích chọn chế độ kế toán thông tư 133. Click vào có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ. Phương pháp tính giá xuất kho là bình quân cuối kỳ và tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Tôi nhấn tiếp theo. Họ và tên, các bạn có thể điền họ tên của các bạn vào. Số điện thoại là số mà chúng ta vẫn thường sử dụng. Các bạn nhấn tiếp theo và nhấn thực hiện. Chúng ta đợi một khoảng thời gian phần mềm sẽ thực hiện tạo dữ liệu kế toán mới. Tạo dữ liệu thành công các bạn nhấn OK. Và lúc này chúng ta có một cái dữ liệu là Tam Thành 2021. Ở tên đăng nhập là số điện thoại mà chúng ta vừa khai báo, các bạn nhấn đồng ý. Ở đây phần mềm yêu cầu xác thực thông tin tài khoản, các bạn điền email của chúng ta vào. Các bạn click vào tiếp tục và các bạn điền mật khẩu ở đây số điện thoại này tôi đã đăng ký tài khoản với Misa rồi và đã có từ mật khẩu từ trước. Do đó tôi chỉ việc đánh mật khẩu vào đây Còn nếu như mà các bạn sử dụng số điện thoại mới Chưa có mật khẩu, chưa được đăng ký Thì các bạn phải điền các cái thông tin theo các bước mà phần mềm yêu cầu Tôi click vào đồng ý Xác thực tài khoản thành công bắt đầu làm việc như vậy là tôi đã tạo được một dữ liệu kế toán để trong kỳ tôi bắt đầu làm việc trên dữ liệu kế toán này. Như vậy đối với lại công ty của các bạn nếu như mà các bạn muốn tạo dữ liệu cho các loại hình doanh nghiệp khác, các công ty khác thì các bạn cũng thao tác như tôi vừa hướng dẫn. Chúc các bạn học tốt!